À, xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog ngày hôm nay à, Hôm nay Duy Nguyễn sẽ chia sẻ các bạn một cái kỹ thuật dùng whey protein tăng cơ giảm mỡ Mà whey protein là một cái thực phẩm bổ sung nó rất là quan trọng khi mà chúng ta tập luyện xong hoặc là hoạt động thể lực xong Chúng ta dùng nó để chúng ta phục hồi cơ thể Whey protein hấp thu rất nhanh hấp thu rất nhanh đó mình lợi dụng cái tính nhanh của nó để mình phục hồi cơ bắp thì uh, Duy đã tập xong và cũng đã thực hiện chương trình livestream uh, à, Duy Nguyễn cũng hàng ngày cũng xong cũng rất là mệt rất là chóng mặt thì à, sử dụng à, trong chương trình livestream Duy Nguyễn thì Duy Nguyễn sử dụng uh, à, PCA để mà câu giờ còn uh, sau khi tập thì Duy dùng quay protein nhưng mà cách dùng quay protein ngày hôm nay nó hơi khác biệt chút xíu đó là Duy sẽ kết hợp giữa hai sản phẩm Isolus và Isobot đó thì cách dùng của Duy nó cũng tôi nói nó lâu rồi và cái câu thần chú là isolate kết hợp isobot tại sao phải có sự kết hợp như vậy tại vì mục tiêu của Di là tăng cơ giảm mỡ hay nói khác là Di muốn duy trì cái đường mỡ ổn định trong cái cơ thể à, thông qua những cái hoạt động tập luyện và cái hoạt động cuộc sống hàng ngày thì, ờ, du lịch rồi làm việc rồi ăn uống rồi bạn bè tất cả các thứ trên tay của Di á, là sản phẩm Isolat Isolat mà cái loại này là Isolat 100% mà nó hai luôn nó của hãng San mà San với công ty BBT là một cái mối tình nó duyên nợ cũng mấy năm rồi các bạn cái sản phẩm này được phân phối cũng rất là lâu rồi rất là lâu rồi và đây là một trong những sản phẩm rất tốt rất tốt trên thị trường hiện nay mà San là một cái công ty mà nó chuyên sản xuất bạn nhớ San nó chuyên sản xuất chứ nó không phải là nó thuê sản xuất như này nó chuyên sản xuất những cái dòng uh, protein và cái nguồn nguyên liệu để sản xuất uh, ra titanium isolate này nó cũng là cái dòng nguyên liệu và có thể nói là tốt nhất trên thế giới hiện nay đó để xác định một cái loại quay protein nó dở hay nó tốt thì phải quan trọng nó được sản xuất trên cái nguồn nguyên liệu nào và nó được cái công ty nào sản xuất đó mà công ty Sam thì bạn khỏi lo là nó chuyên về protein bạn thấy em Duy Nguyễn phân phối Sam nó toàn là dòng protein thôi tại nó chuyên protein nên phân phối protein còn thêm một cái nhánh thứ hai đó là Isobot đây là một sản phẩm mới thì thằng này á, là quay Protein Isolat Hydrolyte 100% hàng này nó có một thành phần rất tốt cho các bạn một một muỗng nhỏ xíu à cái muỗng nó nhỏ xíu muỗng nhỏ vậy đúng không nhưng mà nó chứa 27 gram protein một cái ratio rất cao trên thị trường quay đẳng cấp quay đẳng cấp nha không có nào kịp nó đâu bạn nhớ quay đẳng cấp nha không bàn quay cùi bắp ok còn isoport này thành phần của nó là gì thành phần của nó cũng chính là isolat luôn thành phần của chính là isolat nhưng mà nó có thêm những cái chất giảm mỡ đó những cái chất giảm mỡ những cái nguồn năng lượng để bằng phục hồi cái thằng này nó khác này thằng này nó nó, nó thuần tí nó là quay thôi uống vô cảm giác nó bình thường nó chỉ đỡ đói chút xíu thôi nhưng mà cảm giác buồn ngủ nó vẫn còn cảm giác mệt nó vẫn còn riêng này uống vô tỉnh uống vô tỉnh mới làm được chứ bây giờ tập gym xong rồi uống vô mệt ngủ rồi thôi thua nghe đó cho nên thằng này là một cái nét son rất là đặc biệt mà Di Nguyễn rất tâm đắc khi mà Di Nguyễn phân phối dòng RB đó dòng RB con này Thằng này là một trong những protein ít ỏi của dòng RHB. RHB protein nó chỉ có ba loại thôi. Hiện tại công ty phân phối ba loại, một là bánh protein, hai là mass và ba là isobot. Isobot không thể thiếu. Isobot dùng cái này là cặp trời sinh nè. Không cãi được, không chạy được. Và cái đó là cách dùng của Duy. Thằng này là giảm mỡ nha bạn. Thằng này nhớ phục hồi và giảm mỡ, thằng này chỉ phục hồi thôi. Hai này kết hợp. Bình thường dùng này hai muỗng. Đúng không? Hai muỗng bình nữa chỉ phục hồi thôi nó sẽ mang cho mình cái cảm giác nó buồn ngủ nó mệt tập xong rồi nó phải buồn ngủ và nó mệt như vậy mình sẽ không làm được việc không làm được gì cả học cũng xong thi cũng xong đó làm văn phòng cũng trả xong làm xã hội cũng trả xong vậy thì có phải là cái việc tập gym mình nó fail không mình tập gym mà mình ảnh hưởng sống đó là fail nhưng mà tự nhiên ra này đã lắm bạn uống vô tỉnh thế thôi thích tại vì hàng này nó là isolat và nó có thêm đốt mỡ nữa nó đốt mỡ nên mới gọi cái này là tăng cơ giảm mỡ đúng không nó mới gọi là tăng cơ giảm mỡ chứ quay nào dám tuyên bố tôi là tăng cơ giảm mỡ láo đúng không nếu mà chỉ là quay thôi mà tuyên bố tăng cơ giảm mỡ là láo thì ông khẳng định cho tôi đi cái chất nào giảm mỡ làm gì có giảm mỡ nó nhưng mà nó quảng cáo trên thị trường nó phải nói vậy thôi nghe tăng cơ giảm mỡ cái gì quyền thoại rồi nghe là thích liền muỗng này nó cho nhiêu gam protein đây đọc label coi wow cũng dữ đó nha label thằng này cũng hơi bị khủng đó nha nó 26 gram protein. Cộng thằng này 27 gram protein ra nhiêu 53 gram protein ok chưa? Vậy còn muốn gì nữa? Đúng không? Mà thằng này nó nó có gì? Nó có L-carnitin nè, nó có beta alanine nè, nó có có lượng glutamine khủng khiếp nè, mà căn bản nó có enzyme tiêu hóa nè. Không có enzyme tiêu hóa hấp thu cái lượng protein này bằng niềm tin nè. Đúng không? Nên thằng này cũng có enzyme tiêu hóa, thằng này cũng có enzyme tiêu hóa. Hai thằng cộng lại hấp thu tối đa cái lượng protein này. Nó thêm một số chất giảm mỡ kết hợp bộ ba thằng thánh nữa má muốn có mỡ cũng khó đó đúng không bạn thấy duy ăn nhậu cũng hơi bị ghê đi du lịch hơi bị ác nhưng mà người nó không mập chắc bị ờ, nói chung người cũng là hơi nhon <laughs> thôi không làm mất thời gian nó bụng quá pha uống một cái bạn ơi khỏi lo về tính hòa tan khỏi lo về tính hòa tan đã là isolat thì nó tan như quỷ vậy đó đó thằng này dưới đang pha là mùi vani thằng này cũng là mùi vani luôn hai thằng này có rất nhiều mùi thằng này nó có như là mùi dâu nè mùi sô la nè mùi vani nè thằng này cũng có nhiều mùi nè thằng này như là có hai mùi căn bản là mùi sô la mùi vani nói chung là bpt dạo này mùi hơi bị kinh đó. cái muỗng này bự hơn nha cái muỗng này bự ha giá tiền thì thôi bèo nhèo đó mấy đồ yêu này mắc tiền là mắc mấy cái dòng năng lượng này nọ kia ờ, bộ ba thằng thấm đồ chứ mấy quay này không nói về giá luôn rất rẻ nhưng mà các bạn muốn biết giá và có một chính sách xếp hàng tốt thể vui lòng gọi điện thoại tổng đài 19002050 hoặc là số hotline 0934 hoặc nhắn tin với Duy Nguyễn nhắn tin với các bạn sale à, nhắn tin với trang web của công ty có nhiều cách liên hệ lắm bạn còn không á thì lên Google search phòng gym anh Duy Nguyễn nó hiện ra bốn đồng địa chỉ luôn đó tới địa chỉ mà mua đó một muỗng này với một muỗng này có nhìn thôi đó thèm rồi đó thằng này nó vừa tăng cơ nó vừa giảm mỡ nên uống thành một mình thằng này cũng được hoặc là một mình thằng này cũng được hai thằng kết hợp là đẳng cấp nhất thằng này mùi nó hơi uh, ờ, sóc sóc hàng chút nha thằng này rồ tiên nhưng mà mùi của điều quạt cao nha các bạn đó thằng này là rồ tiên thuần tí mùi bình thường hai thằng pha chung vô mùi cũng đặc biệt lắm uống ngon bây giờ mình nói chút xíu về đồ hòa tan hòa tan này hòa tan tuyệt đối thằng này khó hòa tan hơn tại vì thằng này nó khó hòa tan là nó có những cái chất đốt mỡ trong này những cái chất đóng mỡ nó khó hòa tan nên bạn lắc hai này kết hợp lắc kỹ hai cái vị này mix vô nó ngon cái đã lắm mà cái vị nó chua chua ngọt ngọt như uống da ua vậy đó đã lắm hãy tận hưởng đi bởi vậy á rất nhiều anh em tập ở trong phòng game th gọi là game center uống con thứ à rồi nó cơ di xuống như thấy nhắc liền anh uống cái này tốn hai muỗng anh uống cái này tốn một muỗng thì thôi anh kết hợp hai cái đi nó đẳng cấp hơn rất là nhiều nha chứ bình thường di uống là hai muỗng nói thật với bạn uống xong cũng buồn ngủ rồi à. nhưng mà giờ khác tỉnh đó, tỉnh mình mới làm được cái điều đó cực kỳ quan trọng và nó là tăng cơ giảm mỡ thí dụ như các bạn nữ không có tiền mua qua thần thánh đúng không ok chơi hai này thôi duy trì lượng mỡ bây giờ mình không giảm mỡ nhưng mà mình duy trì lượng mỡ đương nhiên mình ăn ở ngoài là mỡ có tăng nhưng mình uống này vô mỡ có giảm thì cái tăng và cái giảm nó cộng lại nó bù trừ cho nhau nên dẫn cho chúng ta có một cái cơ thể nó healthy đúng không nó khỏe mạnh nó khỏe mạnh trước rồi đã à RHB là một cái dự án chiến lược của BVT và San cũng vậy. Hai thằng này kết hợp giao chung, bộ 3 hoàn hảo, bộ lộn, bộ 2 hoàn hảo. À, nhìn mặt dướng ngon không? Đó, thôi uống gì xong rồi đó. Lên tắm rửa. Đó, chuẩn bị cho một buổi chiều đầy bận rộn của một giám đốc tuổi tin. Tự nhiên nói giám đốc tuổi tin thằng kia rất cười cái là mình mình dặn lộn hợp nè cái này là hà, Di làm mẫu thôi nha chứ sản phẩm mà công ty bày bán đó thì đó là cái hộp bự hơn chứ không phải hộp nhỏ vậy đâu nói chung là duy số khổ bạn ăn toàn là mấy cái đồ gì đâu không à. à còn cái đồ mà đồ vip đồ ngon để bán đồ cùi để ăn đó là di nguyện thol bye bye sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu váy khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe xương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chơi cùng dòng điện phân cay nghiêng mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chất phóng ra đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cùng có rồi lại mất anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn